dạ Phước Cần Thơ xin ờ, chào cô chú anh chị và các bạn nha anh em mình ờ, đang tới ờ, hẻm 61 Phạm Ngọc Hưng sau đó thì sẽ lên hẻm 66 Lê Hồng Phong hẻm ở trên đó thầy ơi hẻm ở trên đó lại chỗ phong tỏa trên đó thầy lên trước chở thầy chuẩn bị đó thầy chuẩn bị đi ạ ngay chốt ở trên đó thầy ngay chốt ở trên đó thầy ơi à, đó là thầy à, Đỗ Tùng bên à, hội à, nhiếp ảnh gia hội ảnh nghệ thuật á thầy thấy anh em mình đi làm những việc như thế này thì thành thì thầy muốn xin những bức ảnh đẹp rồi để chụp để về chừng nữa làm gì đó thì mình không biết thì nói chung là ai muốn chụp thì mình cho theo chụp thôi ủa rồi sống qua đi xe đó làm gì vậy ta bóp kẹn đi cho hỏi nó kêu cho ghe ra đây cho xe nó vô cho đồ ấy anh thuận rồi ra rồi ra rồi rồi rồi cảm ơn nhiều luôn nha bác tài dạ cảm ơn nhiều nha chú lại quay trở lại hẻm 61 Phạm Ngọc Hưng rồi đây phải không ủa sao mà đây đông cái gì ai đâu ai ai đại diện ở chỗ này nãy xin 12 phần rồi giải trọ của mày là bên đâu rồi mấy người này ra ginh phụ là mấy chạy này đúng không ờ, bên đây phải không còn bên đây là không biết phải không ừ. đi chung phải không chung à. một hẻm á hả ờ, lần trước con phát ở trong đây có hai dãy trọ rồi bây giờ là có một dãy trọ là con chỉ phát cho dãy trọ này thôi dãy trọ nói chung á là biết rồi nhưng mà đợt trước là em phát ở đầu kia một lần đầu này một lần rồi là hai lần rồi rồi bây giờ là cái tốp nào là 12 phần chưa có thì em chỉ phát cho cái tốp đó thôi, còn mấy bạn kia là đã phát rồi em không có phát nữa. Để nhường lại cho người khác nữa. Dạ. Còn à, ai mà lúc đó giờ chẳng hạn như chú đó thì có nhận gì chưa? Chưa chưa phải không rồi. À, ai chưa nhận gì tôi đứng tách tép tép tém bên đây giùm con nha. Rồi cách 2 mét rồi để con giao cho bên đây xong rồi con tính với từng người tiếp. Rồi à, ginh cái bao gạo 50 kg chú với uh, một với hai bao uh, với hai bao 5 kg với 12 phần uh, rau củ quả 12 phần uh, trứng mì nước tương đội nón lên đội nón lên rồi à em nhắn lộn hai phần mà em xin có một phần này nha tại nãy em nhắn rồi rồi em đưa bạn đứng đi ha chút nữa anh gửi sao? à, cái chỗ này là bao gạo 50 ờ, kg trong giải chọn 12 phòng đó thì hồi nữa mình chia ra hai bọc lẻ thì uh, như gửi 60 kg đó rồi chia ra ơi được né ra né ra né ra né né ra rồi này là bao 50 kg nha này là phần gì gạo với 5 phần mì 5 phần mì phải không 5 phần mì 5 à, phần mì nữa để mé đây nè để mé đây đi 5 phần nữa là còn thêm 7 phần nữa bình phun màu vàng á bình phun màu vàng để bên kia hay gì á hay là lấy cây súng á cây súng trên xe anh đó đủ rồi đủ rồi đủ rồi đó rồi rồi để để để xuống đi để để, để kiếm chỗ để đi rồi xong rồi cho cái ờ, top ờ, bên 12 phòng này ginh ờ, vô trước đi rồi chưa mày nè lẹ lẹ đi cho ginh vô để hồi tập trung đông lắm thầy ờ, cứ chụp tự nhiên đi thầy ơi tụi con quýnh nhanh rút gọn thầy chứ ờ, đứng ờ, một hồi nữa rồi xuống nó lu bu lắm cứ chụp tự nhiên đại đi bức ảnh đẹp nhất là là bức ảnh tự nhiên nhất á sao em không không giờ tách ra một bên đi cho anh không có biết đây bây giờ ai cũng ra xin người nào cũng xin chứ không em xin trên mạng chứ đâu có biết trên trời ơi anh có biết ai đâu nói chung là anh không có liên hệ với ai được thì anh cũng không có gành đâu giờ quá trời nhiều người điện rồi cứ từ từ đi giờ có mình nên em thì anh chỉ em chỉ anh chỉ nếu mà có gửi anh gửi cho mình nên em thôi chứ giờ ai cũng một người mà sinh năm sáu phần thì sao mà cho mà cho sể bây giờ nào mày ginh này vô đi là 12 phần này lấy trước cho bên giải trọ đó nè xử lý từng người rồi cái chỗ mà giải trọ chung với em trai đó đó ờ, ginh đồ vô hết đi ạ à. ai chung giải trọ với em trai đó 12 phần đó ờ ginh hết đó vô đi rồi mình tính tiếp chú là chung giải trọ đó luôn phải không chú chú là chung giải trọ với cái bao gạo no 50 kg phải không rồi chung phải không rồi bà con mình à, ginh vô đi à, ở đây nữa nè còn rau bên đây nữa nè gom rau này vô luôn rồi rồi trong giải trọ 12 12 ờ, phòng đó rồi ai chung cái giải trọ 12 phần đó rồi ờ, xong rồi mình ờ, mình mình, mình vô đi ạ à. rồi rồi rồi đấy từ từ từ từ rồi để cho vô hết đi rồi chú chị này một phần nè nói chung là không ai đại diện dân bây giờ là có đủ hết trơn chứ giờ ai cũng xin mỗi người à, năm sáu phần thì đâu có đồ đâu đủ mình đại diện thôi giờ là em giúp ờ, giúp một người thôi chứ ờ, giúp từ từ đi chứ giờ quá trời rồi rồi lấy bao gạo 5 kg cho chị rồi cho chị xong rồi ờ, chỉ đi ờ, đi vào rồi lấy thêm ừ cứ lấy gạo với lại mấy phần nữa đem lại đi rồi, rồi phát cho mấy đó bây giờ một hồi là bu nghẹt ra chân bữa trước là em đã phát trong đây nhiều rồi bởi vì chứ cứ phát vậy hoài là người có người không rồi chú có chú chưa có nhận phải không lấy ba phần nữa cho ba người ba chú đứng đầu này nè nói chung là bây giờ là nhận giờ con cũng không biết ai luôn á con nói thiệt con là giao theo cảm tính thôi chứ giờ con cũng không biết người nào lấy rồi đợt trước giao mấy chục phần trong này đầu kia đầu này rồi rồi chú vô lấy thằng ờ, bà báo rồi để để ba bao gạo đi rồi, rồi. chú là như này rồi chú lấy cái rồi lấy phần này với lấy ờ, nè bên đây ờ, trứng rồi rồi dạ đúng rồi rồi chú này cái nữa rồi nấu đỏ cái nữa rồi chú cái đâu với bao gạo rồi anh à, nấu đỏ đó cái nữa là xong một cái nữa rồi rồi ok rồi ở đây còn mấy người này là hiện giờ là nhiều dữ lắm rồi bây giờ là ùa ra giờ hồi bây giờ ùa ra quá trời nữa rồi em nói thiệt với 61 từ ở đây tới khúc đó em thấy luôn á mà đợt này em phát lần thứ ba luôn đó mà ai cũng nói chưa nhận hết chứ vậy hả chị hẻm chị quán này hả ai cũng nói chưa có hết trơn ở đó mình còn ờ, còn mấy bao gạo nhỏ không còn mấy còn mấy còn được đó mấy bao vậy hai em gái em đó em có chưa chưa phải không rồi ginh xuống uh, ginh xuống uh, chín bao đó xuống đây đi ờ lấy chín uh, rồi rồi lấy chín lấy lấy chín bịch gao luôn đi hai bốn sáu 7 à, đây có 7 người. Đừng có rủ ra nữa cô ơi, trời ơi, ở đây cho cho xong cô thấy không thấy rõ ràng cô còn quắt ra trong nhà ra thêm nữa. Đó, thấy kỳ không? Trời ơi trời. Đã cho trong nhà mình thôi mình còn quắt ra đếm đầu người cái là quắt ra thêm mà. Thấy rõ ràng luôn á, lẽ giờ con gom đi về á. bởi nhiều khi nói từ thiện sao mà khó khăn chứ giờ ai cũng muốn nói với ai cũng muốn phần chứ này con để từ từ sắp xếp ai cũng có chứ để nhưng mà mình đừng có rủ thêm người một gia đình mình ra một người một đại diện thôi chết xuống thôi này chừa hai bao này để ngoài đi để từ từ <clears throat> rồi nè bắt đầu từ anh này trước nè anh qua lấy giùm em đi một cái rồi phần ờ, mì trứng với lấy bao gạo nè bên đây nè anh bao gạo với lấy phần mì trứng đi rồi tới anh anh trai này lên nhá rồi xong rồi rồi ok rồi tới chú áo đỏ này đi chú rồi rồi tới ai xong rồi tới anh bên đó qua giùm con em luôn nhá dạ dạ dạ không có gì rồi à, anh còn gạo hả rồi rồi ok vậy cảm ơn anh nhiều nha rồi rồi tới anh này đi rồi mình lấy bao gạo luôn với phần bên đây dùm em nha rồi tới cô này đi cô này xong tới cô này luôn đó bắt đầu đi ra nữa kìa quá trời ra ra một hồi là chết luôn á rồi dạ rồi lấy giùm con nha rồi xong rồi đó tới em gái đó đi em gái em gái đó đứng nãy giờ á xin không dám xin mà đứng đó hoài luôn á nhưng mà là anh lại thích cho những người như vậy á <laughs> ừ thánh là nó ngộ vậy đó anh thích những người mà đứng hà đứng hoài vậy đó dạ, lấy lấy rau dạ, dạ, dạ lấy rau với mì nữa em ừ đủ chưa không lấy mì hả em ờ à, còn phải không rồi tới cô đi cô rồi dạ đó đưa lên bao gạo nữa đi còn bao gạo nãy đó rồi với cô qua lấy bịch này nữa đi để lấy bao gạo xuống rồi cô lấy bịch này trước đi rồi ờ, chị đó mới ra luôn hả chị không có em hỏi các chị đó làm sao mình có lấy gạo luôn không lấy luôn ha rồi có lấy em luôn không <laughs> lấy thêm bao gạo nó cho chị này đi rồi với lấy lấy bịch rau nữa đi rồi là xong rồi đó ở đây bên đây còn bịch uh, phần uh, mì nữa phải không đúng rồi rồi là xong rồi đó rồi bao gạo với phần rau nữa là đủ rồi đó rồi đủ rồi nha rồi ok xong rồi ok vậy nha chị rồi cuối cùng cũng phát xong hết dạ dạ rồi xong rồi tôi con xong rồi đó thầy mười hai phần nó chạy ra hai mấy ba chục phần luôn lần nào cũng bị phát sinh chứ dạ, dạ. lần nào Còn nó nghe có về nhà lấy còn thêm đi ừ. về nhà lấy còn thêm cái đi lên trển mấy không à không dạ, dạ thà xin đứng xếp hàng vậy phúc sẽ dạ, dạ, gửi dạ, mày đã vô đã từ bước ở trong nhà ra còn quắt thêm cái người trong nhà mình ra nữa thấy đếm số người cái còn quắt với tay quắt liền là thấy là kỳ rồi đó mới thấy rõ ràng đứng ngay trong đó bước ra để mình phát mà thật sự ra là mấy cái người vòng đồng vòng ở ngoài này là thật sự là phước phát gọi hết trơn rồi tại vì phước đã ghé chốt đầu là tất nhiên mấy đợt trước là họ đã ra lấy rồi nhưng mà đợt này vẫn lấy nữa nhưng mà thôi phát thì vẫn phát và tạm thời phát như vậy xong thì đợt này là phát cái hẻm này là ba lần rồi đó là sẽ không có ghé hẻm này nữa ưu tiên cho những hẻm khác còn nhiều tự về sau tự lo tự lực cánh sinh có gì thì à, liên hệ các nhóm khác ngay đầu trước cổng thì bước tất nhiên là sẽ được phát mấy lần trước rồi vừa bước ra cái <laughs> lấy đồ quay bật tiếng xuống người hai bốn sáu bảy cái gì cổ lẹ ăn tao nữa với tài quắt người trong nhà liền thấy liền trời ơi tia liền giỡn với tao à nhưng mà cuối cùng tao vẫn phát thôi nhưng mà nói cho biết gì đó mà ừ, bản tính nóng thì võ công phải cao rồi giờ anh em mình uh, hiện tại ở đây đã hết gạo về chở gạo thêm nha sẽ lên uh, hẻm 66 Bình Thủy đi theo cái lịch trình nha mọi người thì cái nhắn tin thì cứ việc nhắn nha rồi nữa Phước sẽ à, đọc sau và sau đó thì sẽ lên danh sách cụ thể và kiếm người đại diện đầu ra và kéo cho kéo trong trọ ra nha bởi vì các bạn gái kia đứng đằng sau tại sao mà Phước thấy đứng hoài Phước nhìn đấy thật ra Phước nhòm dòm vô để thấy hết trơn à để các bạn gái đó bạn ấy đứng như vậy đó không xin không gì chứ ai làm gì làm mà vậy mà mình phái phát cho mấy người đó đó là những bạn đó thì cuối cùng bạn ấy là như là mì bạn ấy còn bạn không lấy bạn ấy chỉ lấy rau với gạo thôi thì thực ra là những người đó thì người ta không tham đó còn những người khác là nhiều cái là có gọi chân cũng vẫn thích lấy phiếu gì trơn em ơi vẫn phát thôi chứ đâu có phiếu viết gì đâu còn đâu có thời gian đâu đi xác minh alo rước gì ở đâu lận